Rồi, xin chào các bạn, à, chúng tôi à, vô cùng là vui mừng khi được đón tiếp à, vợ chồng anh Sang Quý, chuyên gia về cà phê sạch. Xin mời chúng ta. À, xin chào anh. À, à, <laughs> Rất vui mừng được đón tiếp anh Sang đây, một trong những à, người có được cái tầm nhìn rất là chiến lược về cái cà phê sạch và mong muốn đưa cà phê sạch vào thị trường Việt Nam và xa nữa là thị trường quốc tế à, cái ờ, mong muốn của tôi là lan tỏa thêm và cộng hưởng thêm cái cà phê sạch đó là cái khốm sứ sạch cốc cà phê sạch xin mời anh vào tham quan xin mời à, nhiều mẫu nha vâng cái này sai cái cà phê được này đây mẫu cà phê à à vâng đấy là mẫu cà phê sạch à, tức là sứ sạch à, trong cái ly sứ này thì nó sẽ giúp cho cái hương vị cà phê À, đậm lại và uống nó giữ được cái mùi đấy ừ. thì đây là một trong những dòng gọi là dòng sứ sạch anh ạ ngoài ra thì cái ờ, nước men màu xanh hay màu gì thì do qua màu của mình lựa chọn ví dụ như có những người thích ga màu xanh này đó à, có người thì thích màu lâu có người thì thích màu trắng trắng của sự tinh khiết sứ này nó có giữ nóng được lâu không À, sứ này giữ nóng được rất là lâu và đặc biệt nếu như mình làm dày như này ấy, thì vào mùa đông thì rất chi là thuận tiện ngoài ra thì ở dưới nó có một cái bếp đun nữa nếu như mình à, thiết kế thêm cái bếp đun thì nó có cả à, cái à, đây là bếp một khuôn dùng cho là cá bu đó dạ như đây là chất ép máy đấy hả vâng ép espresso À, in nhắn được luôn à? In dạ được uh, logo thương hiệu vào đây luôn à? à? Tất cả những cái dòng này thì khi mình muốn in ấn logo thương hiệu ấy, thì bên em sẽ làm cho ví dụ như là với màu trắng anh in màu đen ấy thì sẽ chọn ra màu trắng còn nếu như là màu xanh này thì mình sẽ chọn in uh, ờ, ra màu chữ nó nó nó, nó là màu uh, bạc bạc màu vàng đấy ừ. giống như là bên h cộng họ làm với màu uh, trắng hoặc màu vàng thì mình sẽ lựa chọn tùy vào cái gam màu chủ đạo của mình là gì thì mình sẽ chọn cái chữ uh, theo ý của của mình thôi anh ạ rất là dễ thế ừ. thì kỳ nữa hôm nay anh ghé đây tham quan trước mắt là tham em với cơ sở kinh doanh thứ hai nữa là sắp tới toàn triển khai cái chuỗi cà phê toàn quốc thì nghiên cứu cái các cái ly bộ cho nó phù hợp trong cái chuỗi tụi anh đi theo dạ. màu sắc nhận diện chung của hãng cũng như là các cái chất liệu gốm sứ ờ, tìm hiểu kỹ hơn anh em muốn nói chuyện qua zoom thì không được rõ dạ. thì hôm nay đến trực tiếp đây em muốn tìm hiểu các cái dòng để nó phù hợp cho cho cái ngành dạ. hàng mình đang làm cũng như để để ngoài cái cà phê ra thì phải có cái ly được đủ tốt để sạch để dạ, giúp nó bảo quản được cái chất lượng cà phê cũng như là để đưa đến người tiêu dùng cái sản phẩm nó an toàn thực phẩm dạ, từ vâng. cái ly cho tới cà phê dạ vâng cà phê ngon ừ. này có ly đẹp ly ngon nữa thì nó màu sắc là màu sắc là mình chọn được và chữ in ấn trên này là dạ, màu sắc rồi. được chọn được hết đúng rồi à. Vâng, à, cũng được à, biết là trong à, thời gian vừa qua là anh cũng rất là tâm huyết để đưa cái cà phê sạch Việt Nam mình để gọi là cà phê organic đúng không ạ? Vâng, thì anh có thể chia sẻ đôi chút về cái cà phê organic và cái hướng tới cái mong muốn của anh à, đem đến thị trường là như thế nào và thông qua cái mong muốn của anh đấy thì em có thể giúp gì được cho hãng cà phê sạch của mình thì à, bên à, gốm sứ tam hợp cũng sẵn sàng để lan tỏa cái cà phê của anh ra xa hơn nữa ừ. thì hiện nay thị trường cà phê thì đang dùng thì hầu như nó từ organic thì sản phẩm thị trường đang rất là hiếm dạ. trữ lượng ít dạ. thì để làm điều này thì không phải sớm chiều cả bản dạ. thân anh cũng như là cộng đồng cà phê qua cộng chung tay dạ. đặc biệt là bà con nông dân các cái à, cơ quan ban ngành nhà nước bên lập một cái hội hiệp hội các hiệp hội về cà phê sạch dạ. để từ cái nông trại có cái hạt sạch anh em nhà rang như là những anh em làm chuỗi mới có cái được cái hạt cà, cà phê sạch để ra và... đó thì đó là cái cơ đây là phối hợp giữa người nông dân nhà khoa học cũng như các cơ quan chính quyền nhà nước cũng như doanh nghiệp để dạ. mà có được cái ly cà phê Onyx thì thực trạng hiện nay thì cà phê Onyx đã có rồi dạ. nhưng trữ lượng chưa đủ lớn à, vâng. thì trong giai đoạn tới thì anh đang liên hệ một số hợp tác xã dạ. một số anh em cùng đầu mối ngành dạ. để làm sao để là đưa cà phê sạch này thì trong giai đoạn nào vừa rồi thì chiếc công tác khá dài anh đi ở ngoài này thì đã liên hệ được các cái nhà hãng rang cùng cùng cùng tâm quyết để làm dạ. sao hướng đến cái sạch này cái sạch. đến cộng đồng thì kỳ này tụi anh triển khai 4 tỉnh Đà Nẵng, ừ. Thành phố Hồ Chí Minh, dạ. Hà Nội và Bình Dương dạ. triển khai khoảng 50 đến 100 điểm dạ. để dạ. triển khai cái cà phê sạch này để dạ. người dùng có cơ hội đến gần hơn với sản phẩm dạ. trước khi tung ra trên toàn quốc dạ, thì cũng có những chiến lược uh, ưu đãi cho giai đoạn đầu để cho bà con cũng như các cái ờ, cái chủ mặt bằng sở hữu được cái cái cái cái cái, cái chính sách ưu đãi công ty dạ, dạ, ừ. Vâng. hiện nay là kinh phí ưu đãi Martin lên đến 500 triệu đồng cho một điểm à đấy ạ ừ. à, vậy thì cái ờ, cà phê sạch thì em thấy đó là một cái ờ, mô hình rất là mang tính chất nhân văn bởi vì ờ, người tiêu dùng bây giờ người ta quan tâm nhất đó là cái sức khỏe đúng không ạ và cái sức khỏe thì uh, là cái điều số 1 uh, đặc biệt là khi trong quá trình ăn và uống vậy thì trên thị trường ở ngoài kia ấy người ta đang dùng cái ly cà phê ấy uh, có thể đâu đó thôi mình không thể dám nói là tất cả họ đang sử dụng một cái nguồn cà phê không rõ nguồn gốc bên cạnh đó họ xay à, giang có em nghe trên ờ, tivi đài báo thôi thì họ có đưa vào đó là những cái ờ, à, pin uh, này hoặc là những cái gì đó nó gọi là tạp chất đấy hoặc là ngô hoặc là độ tương giang rồi là nó làm cho cái cái cái cà phê nó bị biến tướng đi thì uh, anh nghĩ sao về điều này và với những cái giải pháp của mình anh giúp được thị trường để họ có một cái sức khỏe và anh giúp được bà con có một cái nguồn uh, chỗ là trồng cà phê Ờ, thực sự là có ý nghĩa ờ, thì đó là một cái việc làm cực kỳ là nhân văn thì ờ, anh đang đánh giá tức là anh đang đi đúng hướng rồi thì anh đánh giá sao về và anh mong muốn thị trường họ sẽ nhìn nhận như thế nào để khỏi phải nhìn nhận về cái cà phê trước kia một số người nhìn nhận như em vừa nói